Rồi ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như khả năng mày bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đêm nay sẽ tiếp tục làm thêm một cái bát 58 nha anh ơi. Một cái bát 58 nha năm. Đó, lúc nãy bát 57 thì anh Tùng đánh dùm cho anh Tùng thì có thể là gọi là về bờ anh em ơi, đơn giản cũng gọi là về bờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bát này xem liệu sẽ ra sao nha. Đánh lúc này thì sẽ đánh cho anh Long hơn 60 con đặc biệt. Và với anh à, Hải hơn 30 con nữa thì khoảng 100 con đặc biệt anh em ơi. Và một con đặc biệt thì tương đương khoảng 550 à, cho đến 600 xu anh em. Thì 100 con nhân cho 550 đi thì sẽ tốn hết là khoảng 55 kim 55 ngàn xu 55 ngàn xu thì khoảng 55 kim nè 55 kim nhân cho giá order 67 thì tốn hết cái bát này còn hơn 3 triệu mấy nè 3 triệu 6 nha nè còn anh Tùng lúc này còn hơn khá nhiều nè anh Tùng cũng cả trăm mấy con là cũng 3-4 triệu á thì anh Tùng cũng về bờ vào giờ đến anh Long rồi rồi anh Long ơi à, thả bot sửa anh Long ơi vô khui hạng dạ, cắn giờ cắn giờ rồi thả đây thả đây thả đây thả đây thả đây Hương ơi như Hương thôi anh té hai bữa với té thì ai té thì một rồi cái mắn rồi đó trời đó là lông thả chỗ nào sao nóng đánh lâm gì ôi ôi anh thả chỗ nào sao không thấy không thấy em nóng đánh anh bị lắc ai biết Trời à, bị sao? sao không kia rồi. Con thấy Yên nó không quýnh chứ sao anh biết được. Rồi ok, xa quá sao ta mình gió gió nó mới đánh được nè. Rồi đến thượng Long con của đọc thì nó bóp bùa mà con thiên nó ừ thiên này nó nghĩ không độ sao rồi lên sang nó đang đang một một một ngày mười phần trăm rồi tính ra là, là nói chung là anh tùng thì cũng gọi tương đối về bờ nè chứ không không lộ lắm tại vì anh tùng thì tính sơ qua thì khoảng 120 cũng đặc biệt cái, à, thì khoảng tầm sớm à, sớm đi rồi. khoảng tầm ba triệu rưỡi cho đến bốn triệu thì anh Tùng thu được mớ đồ như vậy Khải nghĩ cũng cũng về bờ nè không lỗ Đâu nói bắt anh Tùng năm bảy không lỗ được về bờ mớ đồ không lỗ rồi nhặt nè quên quên con này nhặt hết biết nhẫn tới con tù ơi rồi họ sẽ đưa anh Long xa bờ hay về bờ đây <laughs> Anh họ sẽ đưa anh Long xa bờ hay về bờ đây Nói chung là anh Tùng về bờ nha anh em Với lúc nãy anh Tùng khoảng ờ, Khải nghĩ anh Tùng tốn sẽ còn tầm hơn khoảng 60 ờ, kim ấy Còn 4, 4 triệu á Thì anh Tùng thu lại Khải nghĩ một mớ đồ đó cũng ok ấy. Không lỗ lắm đâu Rồi tiếp theo anh em ơi Ừ. ừ. anh Tùng hơn 120 con đặc biệt mà Sao gì lại không quýnh được rồi Ủa ờ, sao gì không quýnh ta, rồi sao vậy Trang được em mana có không? Có, có Mà nó bị lát sao? Rồi ok bị xa quá nó không dối tới nè Đứng mẹ là ngày này đánh luôn nè Rồi Bật, bật rồi cái giao dịch lên rồi đỡ lát Rồi ok khuya khuya rồi nó buồn ngủ đấy. Đi luôn về nhà mua nữa mà về <laughs> Đơn Long đi luôn hả? À. Rồi à, ok Tông à. bờ Long ra bờ, Long Hải về bờ Chẳng biết là ai ra, ai về bờ, ai ra bờ đây <laughs> Rồi Lầm tiền à, Lầm độ, lầm độ, lầm độ rồi cố lên cố lên làm chậm 30 ẩn cái hai có xin lần nữa lật lên phải cho em xin chiếc nhẫn phải chưa chưa toàn 20 em ơi 20 thôi 30 không có 30 có một cái anh xài này anh Long Linh thất đợt sâu này là ngon nè á, Ok luôn. Nãy giờ đánh khá nhiều anh <laughs> mày. đợt sâu này ngon nè hay là nó đi nó đi về Trường Sa Hoàng Sa luôn anh em. <laughs> Dây chiên, kim. Long như con Long. Năm mấy con? Năm mấy con đặc biệt. Thì uh, anh Long khoảng sáu chục, anh Hải khoảng ba mấy là khoảng trăm con á. Ít đâu. Á à, thâu đầu dữ vậy. Ừ, thù đầu gốm thiệt. <laughs> Rồi, à, vui, không biết liệu ai thì sẽ về bờ vậy nào thức khuya mới biết đêm dài anh tùng nhí á. thâu điêu lòng lòng lòng thâu ơi đừng buông mút ê ê ờ, ngừng ngừng không sao em tắt rồi rồi làm đây xanh là anh, anh long xanh là còn được nhưng còn còn ra trắng là to <laughs> nó còn nó còn đồ xanh là còn được tại vì trên đầu còn may mắn mà có xanh có đỏ là long mới vui đúng không rồi à, xong con này bây giờ bó đồ này anh long anh long coi uh, nghiên cứu một cái cái cái, cái con nào đó nhặt đồ tầm trung này anh Long ơi. Rồi tầm trung mới tầm trung này thì chắc đỡ ừ. em em con thì tí nữa anh về mình gom hết. Chỗ em không có chỗ đỡ đâu, không có chỗ chặt, không có đồ, không có chỗ. Rồi, khui này. Bắt năm mười tám à, cho anh Long thử ra bờ không? Đồ, mười lăm ba mươi không kháng cả. Kim, sinh lực nội lực. Số. Ai, cái nhẫn luôn anh Long ơi, sinh lực trăm 120. Kháng lực 4 bốn quá. Được Mất 4 quá Nãy bên kia em có một cái nhẫn ờ, làm sinh lực 137 á Anh nè Ôi ngọc bội nữ anh Long ơi Cái này nam là ngon rồi Sao 22, 30 sinh lực lực đẹp luôn vái chướng ờ, Ừ, ừ Từng nam là ngon Đang sai Ôi 19, 30 nữa 6 dòng ngon này Số Sức mạnh 16 là kích đồ Đồ Trời ơi, gia truyền không bằng đẹp chưa mà không có kháng cả Khá cả 11 nãy cũng được Ừ chồng muốn mới lên chồng mới nhìn phèn bá chướng quá bà anh rồi rồi ra cái đó là cái đó với cái của ông nam là chung luôn á để anh cặp đập à, qua lên trời ơi ngọc bội xin ôi ôi khăn khăn đọc 25 đó đẹp mà 530 sốt luôn ngọc bội đây đây đây đây nè quay quay đây thôi đây đây, đây. chống được làm lấy cái này hả lấy cái này hả làm lấy cái mẹ này là đứng đứng đứng góc nào cho con nào đứng đây em vứt mất tầm trung cái đồ tầm trung cho anh cầm Ờ, rồi về quăng lên ừ. nè, quăng lên mất Ok, ok. Cọc. Ôi, trời ơi, trời ơi, con thổ này từ từ, con thổ này từ từ đánh. Đủ. Thôi à, đợi đánh thổ đó nha. Anh ra đánh nhặt luôn này. Ừ. Ra đây. Đâu đâu đâu. Này nè. Em em bói rồi cái nào cùi cùi em vứt luôn. Này cái nào được được em đỡ cho anh. Trời, kháng độc 20. Số số, trời, tổng sức mạnh không. Nhận sức mạnh này Nhưng mà nhận sức linh lực này Cho Ngọc bò đem chậm 30 sinh lực là lực đẹp dữ ta Tưởng 40 á Cho Tổng sức mạnh không Rác anh ra ngoài Số Sức mạnh 16 kích đồ này ai được nhận kháng hỏi 21 nơi dòng một ngon này anh ơi xin lục lực luôn nha nhận này mất đường môn đang đi chuẩn ném hành là thèm lắm luôn ấy nha xin lục lực được bao nhiêu cả Sinh lực 101 đôi vứt lại vâng, em đây. Vâng. Được anh cho anh Tùng cái nó được anh Long ơi. Vứt này Đâu đâu đâu đâu. Đây đây đây lấy cái này đẹp anh Tùng ơi. Đó, vâng. tí lấy. Cái này đẹp hơn ấy. Nhìn là em thấy cái đẹp hơn ấy. còn nào cái này đường bôi anh, anh Tùng anh Dũng luôn. Cái này ngon chứ. Ngon chứ. Thì em muốn nói đường môn nhìn phải chạy giải mà. Trời, bán đồ này anh Long làm như làm này, bán gì bán Long à. Em thấy không thấy có chứng nhận không quả nhầm mà không có sinh lực à. một bộ nam mà sinh lực được đẹp vậy hết rồi hết rồi bán không trâu nữa chẳng đưa cái một bộ nữ qua cho <laughs> để đây để đây để để xíu đi ok rồi tên thả kìa khỏi chứ chặt rương nha đồ <laughs> chặt rương rồi nha đồ cái nhận kháng họ hai hai mốt mà không có chó đâu chó đẹp luôn rồi à, anh tùng về lấy lấy cái nhẫn luôn anh tùng ơi lòng đường ngoài lấy cái nhận xài luôn nè Nhẫn này đẹp ấy Trương Dương à? à Tương Dương bách Bắc này, Tương Dương bách Trời, bao cái ngọc bội trắng gương gốm Nhẫn 530 Nhẫn 530 là tí Sinh lực lực này em À sinh lực có 6 điểm mà, cùi quá Ban cái độ Đàn này Đâu rồi, Tùng đâu, không dịch Thầy vô nhẫn anh đang xài là đẹp hợp lý luôn á Lại lại lại cũng được Dưới đất, dưới đất, dưới đất, dưới đất, dưới đất Dưới đất, dưới đất, dưới đất, dưới đất Rồi, làm anh, đúng rồi ok rồi cái nhẫn 19 đó anh em anh cứ chia sẻ lại anh em là chia sẻ đâu em tí lấy cái nhẫn này không em cũng mươi này lấy không nhẫn cái nhẫn nó sinh lượng lực ít hơn nhẫn em đang xài này rồi ít hơn cái cùi rồi cùi bắp không rồi tiếp tục ra nhận đồ rồi tiếp theo anh em ơi bắt này bắt năm mười tám không biết anh Long có dưới bờ không đây Nãy nãy giờ xa bờ rồi đó Xa bờ Mới cái mấy con mà xa bờ vậy Mới cái chục con mà Còn nhiều Mở đường rồi Hàng còn nhiều Hàng còn nhiều Đường mở lần mở bảy con quá <coughs> Lần mở bảy con này Thổ Mà ba lần vậy bốn lần vậy rồi Ừ mấy cái đó ngồi bán cũng có người mua nè Nhưng mà Bên này khả là biến bán đồ em ơi Anh em chủ yếu anh em trong bang xài vứt và cho cho bán gì Mấy đồ này làm biến lắm năm chục vạn trăm vạn cũng bán được ấy Nhưng mà làm biến bán lắm rồi ngồi bán tới rồi mấy công order bảo trì nó mệt chả muốn bán được dạ. Long ơi Khui ha Long Long Nghe nghe dạ. Xin lọc bộ dạ, Nam 40 xin lọc đầu lần này dạy còn bán không trâu nữa người nói rồi Ừ, nó không trôi nó nó chết thiệt Còn nó hơi bị đẹp luôn á, con Long sai hơi bị đẹp luôn á Ừ Con đó mà là bồi nữ là tôi thì cứ quăng cho con con Thúy Yên xài rồi nữ nữ xấu quá nói với nhau con nam là xấu là đẹp đẹp giống nhau <coughs> xin tôi mua 15 kim đó ông ừ thôi nhẫn. dây chuyền có chuyền thổ nha có chuyền thổ nha ngọc bội đánh nhanh rồi đánh tiếp tục bất đại nữa mày làm thêm mấy chục con bất đại nữa em mấy em đứng ừ <laughs> mới phải bất đại nữa mà đây rồi mà phải dùng con bánh chứ tới bài sáng Thẳng lần 5 con Đánh 10, 10, 15 phút chết một lần em 15 phút chết một đám em Ừ, ừ 15 phút Tại vì uh, một thí hai đường môn là cứ được đẹp em Anh đường môn nữa anh cứ phật một luôn Anh liên tục cái nỏ này nữa thì thôi chứ cứ khỏi chờ luôn em, em hỏi em có một nó, cái con boss đại nữa nó chống bài chống phái nè <laughs> đưa cho giảng. nó chống phái nè một đại xong đánh rồi cái này à, xong cái này ngừng nha Long ơi đ, đ, Bói đồ cái cho nó chặt rương á Tại vì nhiều quá ừ. chuẩn bị uh, xào đồ đây Cơ bạc anh nhau về phút cuối Long ơi à, à. Xin cái ngọc vòi trống 30 à. Vòi trống 30 dòng một là không có nữa Không có Đâu có nào trống dòng 2 đâu Dòng hai Dòng hai này của Long bán được ấy Long chuẩn mấy thằng chuẩn nó hành bán được Của Long mà anh em anh Long nào mua hỏi anh Long ừ. thôi hỏi anh Long trong ban mình thôi được giá ba bán thu vốn nè này được mà 22 30 đẹp ôi dồi nhiều rồi con thủy này được cố gắng được như đây ôi cho về về về bán nhanh bán cái này lên nhận tiếp đồ anh em ơi nhiều quá ôi ai đồ tiếp tục nữ về bờ <laughs> làm chồng cũng mua xin lực lực không đẹp nha đi đẹp nè được được bạn biết cái chơi hay không đó do anh long của mình không biết xin lượng lượng à, làm chậm 40 đẹp, đẹp nha đẹp hơn đẹp hơn quân tùng không ta quân tùng đẹp hơn tùng đẹp hơn tùng xin lượng chậm mấy chậm số mấy rồi lại là nhận nữa <laughs> lại nhận lên chồng mười nữa rồi rồi rồi về bờ về bờ về bờ về bờ rồi tiếp tục mới thắng nhận chậm 40 nữa em ơi về bờ nha hai món rồi nha hai món Cứng... hai món bốn mươi rồi số cắn độc 16 số lượng cho năm hai được đó là này Đâu khai hai ba góc góc góc này khai. Trời sinh lực nỗ lực. Sinh lực nỗ lực cũng cao này, mắt ngọc bội này cũng đẹp đấy. Số. Ừ. Cho mắt ngọc bội hay kim sinh lực nỗ lực á, kêu á, ừ, chào quan lên luôn khai. Không bằng 20. Mà hỏi Long này, hỏi Long này. Hỏi Long á. Số 1540 sinh lực được số ít Số gắn lôi 15 chừng hó một ngọc bò này cũng được chứ sinh lực lượng được chứ số trời ơi nhận chón bảy ba mươi 70 Trong 40 đi Trời Được hai món nha Long ơi hai món cái nhẫn với lại cái Chô, ba nhẫn 530 Đừng nha, mấy cái nào hot hot em đỡ lại tới em lại cho bên em xem nha Một cái nè Phải Trần lấy cái gì? Đây, phải Trần lấy gì ra Đây, ngọc bội uh, kim sinh lực keo á Nè, sinh lực cao đây Quăng, quăng đó, quăng đấy, quăng Đó, sinh lực cho đồng hai đó, đó, dưới đất, dưới đất, dưới đất, dưới đất, cái nè Chị lấy Rồi, mấy cái này rác sinh lượng lực cao luôn này mấy cái này dạ, à, sinh lực cao này 120 thông pháp này mấy cái này có giá đó là danh long ảnh sử này đó 140 dạ. này 130 dạ, ờ lại lại là tới trong cách đi 130 cùi bác bước luôn ấy tới tới tới như là tới đang xin cái nhẫn 130 <laughs> sinh lượng lực 9 lít ra một nhẫn này đó. đâu đâu đâu cho em xin đủ xanh nó tới anh ai nữa đây Đâu nào tới lái vậy này hay dữ ta Lâm chiều anh Mấy cái anh Đồ náo Này này Lâm Sơ cấp VIP á Sơ cấp VIP mà đứng đứng nhặt đồ của người khác Mà thích thì hỏi món gì cho Lâm đúng không Rồi lên nhặt đồ Lâm Lâm muốn dùng nhặt mà biếu À, mấy đồ ờ. tầm trung thôi, mấy đồ tầm trung còn đồ đồ được được bên này em đỡ làm bên này cho anh ờ. em xem đó được hai món nè đó rồi tiếp tục lên làm ok tiếp theo khổ đấy khổ ấy nhân thổ kháng bằng 21 đấy <coughs> Nhắn thổ kháng bằng 20, làm chậm 20, sinh lực uh, à, 10x Đó Lần mới ờ, có Lần mới có Mai vào nha, ờ. lại Lần mới có Kháng bằng 20, sinh lực uh, à, 10x hay sao Thì nhắn động 20 nhận đó chắc được uh, lấy những thì em chậm 30 xin được 90 nhận đó thì uh, nhận nhận thân băng của như hương hỏi thì cao lắm còn kim kim hơn còn không mất lắm có anh ơi em trên mạng chút nữa xuống thằng đó nhiều nó lướt qua cái gì cái của em nó nó có cái nội lực không à cái sinh lực yếu à, vừa rồi là có cái 30 sinh lực 97 nội lực 7 ít không 530 Đâu, 530 à, sinh lực 96 nội ừ. lực 63 đúng rồi ngon ngon rồi rồi tiếp theo gọi làm cái gì bờ nha nam long gần về bờ đó lúc đầu lúc đầu khải xanh là cứ một con là 800 xu 800 rưỡi xu nè tầm này còn 500 rưỡi 600 đúng không anh Long 5 rưỡi 600 ừ. đúng không ừ. 5 rưỡi 600 đây Hoàng Hiếu rồi nó trong phái nè nó này nó đánh 16 vs 16 ra nè 16 16 á tối mua lại à? đâu cho mượn mai mượn tiếp tối tối kia là nó cho em mượn trận tóc tóc kia 11 giờ gầm nó vô ừ, sáng thử. Đợi tống kia 11 giờ ngày mai em đánh cái nọ này cho anh em xem. Tống kim 11 giờ. Cái, cái nỏ đấy là mấy thứ phải biết. Dưới <laughs> 200 điểm rồi. <coughs> Sắc liên nói được công đúng rồi, cái này được bảy khỏi chơi luôn. Ừ. <laughs> Sắc liên nội công 200, vãi chướng. Quá đẹp luôn. Ui. Rồi rồi, anh nay anh nay rồi, anh nay rồi, anh Nai ơi, lâu lâu đây đây ờ uh, bên đó chạy đi đi ép giùm em một cái vòng tay uh, ờ, họ đào hầm mai ép những một mọi thứ một cái đi là đủ á bên này hết rồi bên này vừa cắn một cái nữa chuẩn bị cắn một cái nữa hết rồi sợ không, không đủ thời gian đâu. qua nam nhật trắng năm chục xu với lại hai chục dạng năm chục xu với hai chục dạng là xong ừ đâu, có cái kia đâu không có kìa cái gì vậy từ từ từ rồi đợi tới người ép cho quăng quăng quăng cho anh đi ép chi mấy công đúng rồi em nào cũng lấy chị không lậm nói nha em lậm một rương trên đây nè về về tương dương uh, tương dương bắn tương dương bắt đi đi ép đi chứ mấy con em phù rồi mấy con em chạy là mất thời gian rồi, rồi, rồi, rồi. tương dương bắt <coughs> đây đây đây đây xuống góc dưới xuống dưới này đây cầm hai chục dạng với năm chục xu ép được hai cái đó cho em được hai chục phút mình bắn còn quá tửu đại với thiên sơn em em em cắn cho à, tiếp theo đừng lưu chạy đi ra mấy con rồi chưa có cái nhận nào chó có hỏi 20 Ủa, có cái nhận mà hôm nay, cố ra là nhận chót 40 cứ hỏi 17 18 là được con bệnh dốt nói nha ừ. em cho nè bốn cái nha bốn cái tí rồi Ủa sao Trời nãy sao mua đi Ủa thành Ủa thành không có anh ai không có chứ có tôi đi rồi chứ Khui khui khui khui khui đồ anh em có đồ chị một phút nữa em xuống thèn thì mua một chi không cha Ý là không có đi không có Đây là khả như thầy uh, nhẫn 530 lúc nãy à. lên anh Tùng sang đường cá nhân 130 này. Đó, nỗ lực đâu? Đó, nỗ lực 145. Nó hợp lý, đầu nhân này khỏi chờ luôn. Đó, thay qua nhân này. Trời ơi, nỗ lực 700, kéo thêm được 50 nỗ lực nữa nè. <laughs> má nỗ lực này đánh tông kim mà cực cực cực mấy cái hết mana, cực cực cực mấy cái hết mà nè bực vãi chướng. Cắn lắc như nữa, cứ thì thôi. Đó, mới mới ra được cái nhẫn này cũng được. Bù được 50 mana. Tăng, tăng, tăng, tăng được 200 điểm luận công. Rồi, tăng điểm đồng công phí điểm anh ơi. Rồi, tiếp theo. Về đi. Khui. À, đây là chín con cuối cùng này. Rồi, thả luôn lần chín con rồi Thả luôn rồi. Khui. Trời, giờ cũng đọc 40. Rồi, lại kháng hỏi 19 nữa anh Long ơi, cũng được đấy. Đây, đây, đây. Không có chón nè. Nó chón 40 nữa mình cần lại dây chuyền nữa. Quá. Dây chuyền làm gì? Ờ, được được được nhắn này như Hưng mua được này, mua chi nhắn kia. Ừ, mười tám bốn mươi sinh lực lực này được này. Đó, mua nhắn này này. Ừ. Mua nhắn kia mua làm gì? Trời ơi, thay vào cái chón chỗ này cái tôi mang cũng đỡ đây nè. Trời cái chón, chón nhóm hai. <laughs> đâu đầu. Số. Rồi, số hai mươi, Ôi sinh lực hai mươi luôn. Rồi, kích đồ ngon ha. <laughs> kích đồ ngon thì không bán bán được kích đồ wow, lấy chi công lệnh về à, quế thằng bắc đi nè căn họ có bảy thôi là ơi ờ, cười quá ờ, ờ. số mười lăm số số năm trăm hai mươi mấy cái này giống nãy nè mày rồi bán hàng trên thì không có gì hết đây được một nhận chón này chứ vứt shop vào anh Long đây đây đây làm nhiệm vụ để làm nhiệm vụ mấy okay. lời chán đây, đây, đây, cái này đó đây xuống đây xuống đây góc này góc góc này cái gì gom mấy cái nào lọc ra cái nào để làm như tụ tẩu rồi còn mấy món đồ nào bán bán được được giá khoảng hai ba kim hai đến năm kim em đỡ lại em em cho anh em xem rồi cool ừ. trộn được ba món trời tiếp theo em ơi <clears throat> nọ chống ba chống phái nọ chống phái chống phái rồi anh Tùng uh, cầm 37 con bị lên ơi Long hết nữa Cứng lần thả bảy con, lần thả bảy con Long lên thêm cái ngẩn làm chậm ba mươi Long đây đây tương dương anh ừ. bóc tới cục ở ờ, không trời tương dương bỏ rồi bắn thủy nữa nè có một lòng hết luôn à nhận cái hỏi cái tài lòng cái hỏi 19 chín em luôn quá tôi em đưa anh tổng cái 19 rồi rồi tiếp tục khui hàng mới cán quá tử thiên sơn nhận nào nhận 19 chín cho em nuôi ok cảm ơn long nhiều nha ôi cho cái này có ba bông con mà ra mớ đồ long ơi coi rồi năm sáu full cái hổ sức mạnh sao trời ơi xấu dòng mà chóng 20 rồi nè buồn gơ gốm luôn trời nhắn này cái đỡ lại không long phục hồi thể lực này chín điểm đấy chưa đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây

đồ món đồ xanh này bánh chín em thực sự luôn là quá cao luôn long ơi đầu vái trướng ngon nha cái này anh đâu bán ngon nha vái trướng nè long có người cần nha long mọi này có người cần ấy vái ờ, trướng rau luôn rau luôn khải ơi để giờ giữ rau luôn vái trướng các bội cái này mà thời anh trung mà chắc đúng luôn nha đúng rồi trời thời anh trung bán cái, cái nhận bảy không bán bảy cũ cái mày bánh chín cái này nó một mẹ gọi ngập bội đây không không không tính ngược bội của của kia nha anh nam là đó là nó một anh em vãi chướng ngược bội trời ơi làm chồng 40 quay cho người bồi đẹp quá chứ Đeo gì? Em đang đeo cái 25 rồi, đeo gì cái đó? Đeo cái 25 rồi, đeo gì nữa? Ừ Đấy, chứ Anh Long hết luôn Anh Long hết boss rồi anh Long Hết, hết, rồi Đồ. Ờ, Long vừa bờ cái đó anh Long ơi Đồ, anh Long vừa bờ ờ, điện ờ, ờ. Cái mày bán chín đồng nội ơi Đủ tiền luôn em ơi, mày bán chín vãi chứ Một triệu, hai triệu không trời hai triệu bông hai cái này hơn ấy anh em hơn ấy em nghĩ là hơn ấy Chứ không biết không cái này ừ. tại vì ngọc bội nữ nó có giá hơn cái nữa ngọc này nè em nói nè ngọc bội nữ không phải một phần là ừ, giờ kết đúng nói mà cái ngọc bội nữ nó cao lắm là chị bốn năm mà nó không có sáu luôn không có bảy luôn không có tám luôn cái này bước phát một lên chín luôn nè vãi chướng ngọc bội chúc mừng long nha long vãi chướng quá ngon luôn trời ngon ấy cái đây ngon ấy cứu được cái cuối cùng cứu được cái cứu được món này long nha <laughs> cái này anh lại cái hộp bò đó bán giùm anh khai ok ok để bán nha em rau em bán giùm cho ôi trời, món này hiện tại server em chưa có luôn vậy rồi giờ món đó quần đây anh lọc ra cái ừ. rồi ok đó từ từ nha cuốn anh long rồi đó nha từ từ từ tới này em em chốt đồ nha từ từ nha đây bây giờ em sẽ bỏ qua một bên long một bên đúng không đây để em làm xong set đồ của anh hải hả xong em làm video cho em xem đợi chút nha món này không có giá này vượt một nghìn một chín này 30 đợi cho anh em xem anh em ơi ờ xíu xíu lọt bên hải rồi mấy này thì không không có giá này bức tranh long này rồi anh long làm gia tấu này nọ này hắn lôi 19 17 là mấy này cho xe cho nghe mi trong băng xài nha anh long đó ờ. shop này có shop này sinh lượng lực hắn lôi này anh nè sinh lượng lực hắn lôi à? Long ơi. À? Em ơi, anh chạy nhiệm vụ anh Long ơi. 140 ờ. nè. Khán họ chón 23 22 30 nè được ngoại kiềm 1930 này mấy người nào sai hiệp cốt định định quốc mới đang kích được nè rồi rồi anh Tùng lên bên trên đây chuẩn bị đến đến Tùng này nay làm chậm 40 sida không bao nhiêu 18 40 đó. làm chậm 40 đó rồi anh em nhớ là phía bên tay trái này là của đồ của anh Long nha đó năm cái ngọc bội này với hai cái nhẫn này của anh Long nha đó ok chưa đó rồi còn vâng, lại vâng. tất cả cái chỗ này mất danh này rồi ok cũng mười tôi lọc ra tôi lọc đi chỗ tàu dạ tẩu này dạ mừng long về bờ nha long ôi ra ngọc cái nhẫn đậu xanh ngon quá ôi nó xuống rồi long xuống rồi kìa <laughs> lâm triệu anh tới rồi rồi lâm triệu anh tới rồi sợ quá sợ quá <laughs> rồi rồi ok đến tùng này lâm triệu anh tới rồi bây giờ sẽ đến ờ, thả đến tùng ơi quên thả đến tùng đúng rồi ba bảy con thả anh đây đúng rồi à, ngon vãi trường đúng rồi giờ chắc được dạ, dạ. hai đến ba chạy dạ, ngon bảy con bảy con bảy con long bảy con rồi cứ đứng im đó luôn anh thả xong đứng im đó luôn rồi ok tiếp theo là đánh cho anh hải năm tiếp theo lần này đánh cho anh hải 37 con kèm với anh long lúc nãy số chục con là bách này gần 100 con em ở bách 58 này thực sự là về bờ cái ngập bội mình bán chín ôi trời ơi luôn rồi à, ở bán em chín này thì khả giờ cho anh em xem lại cái xếp bánh của khả nha nhiều anh em không không tin chứ xếp bánh này khả đã lên đến ờ, sáu mươi mấy phần trăm việt nam đây Ngọc Bội Khải vừa nhận được cái top cá nhân may mắn 25 đó kèm với cái nhẫn may mắn 25 là 50 50 kèm với cái ngọc cái gia truyền may mắn 7 là 57 <clears throat> may mắn 57 may mắn kèm với cái nhẫn 5 nữa là hiện tại là 62 62 kèm với cái này nữa là 63 67 may mắn nha nè 67 may mắn đó 67 may mắn <clears throat> rồi 67 may mắn nha nè sẽ đổi may mắn của Khải 67 may mắn nha nè ơi ngày đầu chẳng lúa về luôn em ơi Ờ quán ngọc bòi độc độc nhất nhu nhì luôn em Đến bây giờ chưa thấy luôn em Thôi <coughs> Trời ơi ông Tùng nhặt đồ bên kia sao anh em Trời ơi Lô lô lô anh Tùng bên đó nhặt đồ sao vậy Bên này không nhặt được gì vậy Bên đó nhặt đồ sao á Kiểm tra đi không có nhặt gì hết không nhặt gì hả sau này nó rất quá trời em nhặt cái một hai món người ta hai bốn sáu cái bảy món người ta tám món người ta <coughs> Đồ, cái quán bò con lông về quán về bờ luôn đó Cái đó cỡ tầm hai ba triệu luôn Ừ, tầm này giá đó đẹp em ơi, bay ra phát một luôn Tại vì à, mà bội nữ nó yên nữ cũng dễ kích Nữ nói chung nữ có giá hơn nam em ơi đỡ nói Đúng nữ có giá hơn nam Thanh nhẫn mày bán chín thì sao ta <clears throat> ừ. rồi con chín thì còn giữ nữa ngọc bội may mắn à, hai triệu năm giao dịch luôn nè á anh long báo anh long hai triệu năm giao dịch luôn bán luôn đi bán luôn đi à, ok ban ban ban khải vào việc công ban đây khải giao dịch cho người hiếu nghiện ơi đó thiệt sự là cái ngọc bội đó là khỏi hàng nô một server luôn hàng độc luôn đó ai mà đang sở hữu ví dụ như là trừ khải đi hiện tại khải đã dạ, có cái dạ, ngọc bội 25 dạ. rồi nó khải không cần đó không phải nói gì nói chứ anh này. em bán để anh em mua lại đó. Ờ. để mà còn tiếp anh em ơi rồi ban đi hiếu nghiễn thiệt sự mua ban ban nhanh rồi khải về chưa ban nhanh hai chục rưỡi luôn trên like luôn bán nhanh trên like luôn em bán cho anh em người anh em may bán luôn anh ờ, sẽ đồ khả mới lần tân trang này nè đó người bội xét hiệp cố ừ. Ừ. đó nọ trong bàn <laughs> trong phái nó này nó mượn nè không phải nó khả nha nè đó dày cho 40 đây thủ lý 500 nó thủ lý 500 bao tay đó nhận <clears throat> rồi chuẩn bị tiếp tục anh Tùng anh Tùng anh gơ còn đó anh Tùng ơi chuẩn bị đánh bốt đại anh ơi lâu lâu lô vâng. ok anh ơi vâng, vâng. chuẩn bị bốt đại cho nên ngủ mất tiêu rồi Cho ngủ mất tiêu rồi Đô, nhật đô Nhật đô, nhật đô, nhật đô, nhật đô Đó, đó nhặt xong cái bách này rồi em gì em bói rồi anh Tùng cứ thả nha, anh Tùng cứ thả cũng bình thường nha làm, làm như cái may mắn kia cái hồi chưa có ờ, chưa có cái ông bội làm không tới nó không ra may mắn à này cũng ra may mắn quá trời được muốn viết rồi chưa á được một vài món rồi em ơi dạ nhẫn nhiều nè chuẩn bị xin nhẫn khăn băng ờ, của anh này nè đang đánh nè phù uh, trần phù phạm ơi hãy giùm ông ơi rồi ủa này rồi, của anh okay. anh bấm tiểu hả này của bấm tiểu bấm tiểu rồi tiếp tục thôi hàng về không đây có hạt sẵn đây lắp lắp ok ok có sẵn sẵn lòng đây rồi cái gì sinh lần trăm bảy mấy ghê ờ sinh lần trăm bảy sáu luôn vãi trưởng Ôi nội lần trăm sáu mươi Xin lục lực quá trời ơi Cho 40 cũng được đi Cho cái 30 nè 30 20 <clears throat> Đâu Cho 20 cái này shop Này sida ba chương Chả có gì Sida Sida Không bằng 1 Trời ơi 220 Không bằng 3 à. Shop 130 Shop luôn Trời ơi 920 Vãi chưa Shop luôn sinh lực 153 cũng được cái này là ngọc bội kim được đấy sốt luôn làm chậm 20 sốt luôn à, ok đây này đây chỗ nào đây xuống đây <clears throat> chỗ nào đây bạn cái đồ này không có giá thì anh em cứ ờ, còn đồ nào giá trị khải đỡ lại khải cho anh em xem anh em giá cả những món đồ nó đẹp đẹp còn món đồ này không có giá nữa mà bị đam nhẫn may mắn chính này khải à tiếp theo <clears throat> à được ra lần thử ờ, thực sự là cái này là quá đẹp này mày lấy đồ lấy đồ khá hơi quá trời đồ ok ok đồ đây đồ đây lầm lầm lầm lầm lầm lượm đó rồi may mắn chín hàng no một server trời ơi quá trời quá đất nằm mơ ờ, tí nữa có cái cái cái thời gian dạ, dạ, <coughs> thời gian chúng đọc nào ờ, có mấy cái thì ăn trục đó cái ngọc bội đấy thu là có thể về bờ nè bội thu về bờ bây giờ người ta đánh bớt nhiều mà này người ta ngủ rồi được chứ này người ta, người ta ngủ rồi nè ờ có có có cái nào ờ, nhẫn mà mà, mà chúng đọc hai mươi ba mươi để lại cho, cho anh khải quăng cho anh khải chúng đọc hai mươi ba mươi hả vừa rồi ờ, à, ok nó tôi vứt làm giờ tao à ừ. thổ này thổ ừ. chết này khui đó nhận của long cái đâu đó kìa đó nhận kìa một nhận hai chiên rồi tiếp tục anh ai khui khứng lần bảy con thả ra muốn nhận nhanh đỡ tốn mình đỡ tốn mất thời gian mình bán nè em mới kém mình bán rồi rồi khui hàng cái ông đó lại treo ghẹo đầu server may mắn mắc lắm em server nào chả vậy tầm này thì ờ, chắc cũng tầm trung thôi những ờ, người mà chơi may mắn thì ít ít chơi lại đâm ra nó không có giá bao nhiêu trời ơi cái này còn dòng một cũng được anh em dòng hai không có không có chó gì hết có chó nữa chứ trời dòng mười liệu ai sẽ đó Đồ Weber chó 20 nam mười một hai mươi Đủ lại khám hó hó nữa Đô 15 Trời 3 40 à, Anh ơi Cho cứu cho cứu cho cứu Thiên lập uh, kiếm lập diêu hả Đúng không Thiên lập diêu Con đường môn đó ừ. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi okay. Cứ uh, vứt nó nhận đồ Dũng Thành đó rồi tự động nhận thôi Nhận đồ Dũng Thành nhận tất cả là được Rồi tiếp tục Mới đi giữa tay quá Đi rửa tay à <laughs> cái bị nhận may mắn như long là là là, khỏe trời nhận may mắn chính là thiệt vô đói nữa cái nhẫn đó mà mắn chính thiệt rồi vô đói thì vô đói rồi đó ừ, nhận miếng chính vô đói nữa thực sự lần đầu tiên mình đi xanh mà ra một cái ngọc bội may mắn chính luôn bó tay luôn em xưa giờ anh tùng còn là bồn với hai bảy không lòng bán trên lòng còn em à, còn giữ luôn đó khả năng giữ rồi ờ ta gom xe ta bán luôn cho dễ đúng rồi con được được gom xe rồi <laughs> không nói chung là cứ rao thôi ra trước ai mua trước bán trước sáu rồi 16 16 cứ em cái kia này, này 19 21 gì kiếm thêm nhận à, nhận năm nữa là set 21 là có người mua liền như vậy ừ. còn thâu là lên 27 luôn rồi lên 27 luôn còn thâu còn hai cái nhận ba nữa ừ, hai nhận ba nữa rồi nhận nhận nhận chuẩn bị về bời không anh em ơi lần này thực sự bánh em 18 được bốn mớ đồ dễ dễ không bán lẻ anh long nhận đó hôm trước phải mua ờ, bốn mươi lăm kim ấy nhận mấy bánh năm anh em 45 kim ấy cấp ba nó hết một rương rồi đó đợi <coughs> dành cố gắng đợi dành anh này là đâu ngày mai bắt đầu ai đợi cho nộp làm được khỏe anh đi bắt ngày mai giao hợp đó có khi là ngày này mới mở mới rồi tiếp tục anh ơi rồi về bói này con thì kim mic kìa số lượng nguồn lực chọn số lượng nguồn lực rồi cho 40 Trong 40 7, kìa Cái 7 điểm Cụi vãi Xin có thấp quá 15 30 21 10 số 2 số Rồi 9 30 Đủ không lên nổi 40 nè Không lên nổi 40 nè 20 nữa Đồ chân lực lực Ngon lành cành đào luôn Cái này mà 25 mà đẹp nha 25 20 cũng ngon nha Cái 5 điểm Trời ơi, cái nhẫn 6 dòng thủy Đồ Nó gần nó gần ra độ đẹp đó anh em Toàn thủy 5 6 dòng không à Thủy nhẫn thủy đây này Nhẫn thủy con Nhẫn kim Rồi vậy nói này ơi Mang đôi sinh lực lực này quăng đi quăng Lên nhập đồ rồi quá trời đồ Nói đi Hiện tại giờ chưa có món nào có giá trị nào mà bán luôn anh em

chết chết chết chết chết chết chết chết chết chưa có món nào về bờ anh ơi chết chết chết à, có đâu tuần cuối lúc nào cũng cũng hốt được hội cho chót cái đó phun may mắn nha phun may mắn nãy phun may mắn luôn nè thiên sơn quá tự các kiểu là đủ luôn nè thế long không thế long long hốt hốt con tuần cuối thôi hốt con nào đâu. không là bạn long cũng đi xa rồi không ờ, long đi, đi xa rồi có đâu mày mày, mày trốn luôn mày trốn luôn rồi như đây nhận trời nhấn nhấn rồi những con cuối cùng em ơi không biết xảy ra gì đây ở bát năm 58 này thì cũng đánh khá nhanh em ơi có 100 con mà tại vì đánh lần bệnh lần bài đặc biệt á thả một chỗ tại cái góc này nó đánh rất nhanh nè nên là anh em xem đừng quên trong like chia sẻ nha sau này khải với anh tùng sẽ đánh tiếp tục uh, 10 15 con uh, bốt đại nữa nha nè 15 con bốt đại nay nay còn một bốt đại kìa rồi đánh nhanh tùng trước tùng chờ này giờ ừ. tao buồn ngủ lắm rồi đó rồi khui tổng mai có đi làm không không rồi thức dữ biết đi làm không phải thả dầm rồi chứ thả luôn không bói bói đồ bói đồ mặt set này mà bói đánh à, đánh đồ ra bói mấy đồ đó mới ngon quá bói mấy con à, bóp đại mới ngon nó ra đồ đẹp lắm đúng rồi ờ, bói đại ra dễ còn ra để phòng thủ lý lắm dễ ra phòng thủ lý lắm đúng rồi bói đại ra phòng thủ lý không rồi đây, đây chỉ còn gọi nữa thôi anh em ơi nói lần cuối anh em ơi để bán anh em ơi thôi rương không chỗ để anh em ơi đừng đi trong như này ơi chưa <coughs> tới giờ sao đi ông hai giờ chưa đi luôn hả hai giờ mới đi được chứ rồi đây xong ừ. cái mẹ này cho anh em xem đây anh em bây giờ bốt đại này quấn một con ờ, ba con là tầm 15 20 phút Ủa không thả bốt uh, ờ, clip mặt sau anh anh Tùng à không bốt đại chứ bốt đại chứ <coughs> bốt đại trước đấy đang tiện ở đây thả bốt đại trước tưởng nay giờ mấy hôm dành bốt đại không có chỗ thả chậm lắm mai mai đánh đến con này anh từ tiền à thôi ủa cái con lý một sầu là ngày mai hết hạn hả con này ngày mai hết hạn phải đánh ngày mai hết hạn đánh luôn đi không rồi ngày mai hết hạn đưa đưa đưa đủ tính ra đi xử lý một sầu cũng được mà cái gì đâu đưa lý một sầu đi xử luôn cho quýnh luôn cho nó nhanh luôn quý mạo với lý mặt sau là một chỗ á ờ giống chuyện anh ơi rút tiền đã thế con này tốn tiền lắm rồi vậy lúc này lúc em à, quý mạo với một sầu là một chỗ lên này. ờ còn anh tông ơi rồi anh quý mão em em thả à. hai con đó một chỗ nữa quất rồi cuối này trời không kháng cả gặp đâu cho quay quái ôi đồ kháng đạo hai này cái này long cái xài cái nhẫn này lấy sinh lực lực kháng đạo hai là ngon cho giả đang này rồi lực 113 kìa sinh lực ờ, một 183 nhẫn anh đẹp này còn cái nhẫn anh đang xài kia không anh ờ, thua ờ cái đưa ông hải đi mà nó không hải đúng rồi đưa hải đi rồi xin nó lại đúng rồi chứ ông đâu xài chị đâu mà à, ngọc bội này được này ngọc bội này như còn thiếu lâm em cần hay sao em hỏi thử rồi đã đợi em tí lâm ngay tương dưng lợi quan luôn anh ơi vẫn hỏi lâm này ờ ngon này ngon không có chó này có chó là ngon ơi rồi mấy mấy cái nhận chúng độc 20 đó trời ơi chúng độc nữa 20. không cắn cả 20 20 hai mươi mười ba mươi ai bây giờ đừng cái được 40 làm chậm ui phục hồi phục hồi ờ, chín được chín giây chín điểm luôn đẹp nha sinh lực trăm bốn bảy luôn đi liền đó là đúng bài luôn á ồ chiếc nhẫn đó nhận ngon rồi nhận ngon quá đẹp luôn á ừ, cái đó nhận anh tùng mua được của anh tùng ồ nhận này ngon quá trưởng đánh cái này đánh tăng trưởng môn này nọ là là nó nó, nó được phục hồi nha anh tùng mua hoặc là là là đổi cho anh ừ anh cái đó đợi, đợi mai em nói chuyện không hại cho mai nói nó, ờ, ngon đi, đi liên đấu ừ. đúng bài luôn anh không liên đấu liên, liên đấu không tính liên đấu không tính chỉ tính tăng trưởng môn thôi tăng trưởng môn á nó ừ. có phục hồi tính tăng trưởng môn thôi đâu ngọc bội ôi giờ cái trúng điểm ông cầm quá. cái nhẫn này đi à, đi à, tăng trưởng môn ngon thì vừa sinh lực sau con anh à. ok ok hai con mặt thờ của em đến tùng ơi cố ra được con đi anh rồi à, anh na đợi em xíu em, em tổng đồ với nha anh em rồi em <laughs> đánh cho anh tổng nha rồi ok anh em ơi và lần này thì uh, đâu rồi lô lô lô lô la ngoài la ngoài cái này đưa cho ông hải rồi tại vì anh tùng không biết đâu đưa cho anh hải rồi không, không, không nhận cái cái nhẫn cái hai mươi xin cái nhẫn cùi á xin nhẫn cùi à, à không đọc hai mươi dọc hai mươi đây á cái nào đây đây đây ok đâu cái đồ cái đồ xịn xịn thì quăng qua đây ha rồi ok rồi đây đây hiện tại đâu đâu anh anh anh dùm lùm giùm em mấy cái này này để em chút ngày ai à, để em tổng đồ nha anh long đợi xí em giao dịch lô đồ nha anh long ơi rồi để em chút em giao dịch liền đây đó, ờ, tổng cho nay nay được mỗi cái nhẫn thôi chứ một cái kia thôi chẳng có gì nhiều nay được cái nhẫn ngon ừ. nhẫn ngon chứ để em tí nha em giao dịch đồ giờ rồi ờ, ok anh em ơi ở bắt năm 58 này thì uh, tổng đánh cho anh Long với lại anh uh, Hải anh Tùng anh thì uh, đây anh em ơi tổng đồ của hai người như thế này anh em ơi anh Long thì uh, được uh, một mẻ đồ như sau Okay, bỏ bánh bot này vô trong cho anh em khỏi bị chặt khỏi bị lộn đó hai người sẽ ngang cho anh em xem rồi uh, sẽ làm một cái video nhỏ cho anh em xem lại đó đây anh em đây ở lần này thì bắt 58 thì uh, được một cái nhẫn mây một cái dây một cái ngọc bội may bán chín em mà một ngọc bội may mắn chín nè thực sự quá đẹp anh em ơi ngọc bội này hiện tại server chưa có ngọc bội nào đẹp như thế này nha anh em rồi đó ngọc bội này thì đỡ mà nói thì bèo lắm giá cũng từ 2 cho đến 3 triệu nè còn 30 kim cho đến 40 ờ, kim 30 kim đúng 40 kim ngọc bội này thực sự quá đẹp luôn nếu mà ở đầu server thì ngọc bội này như anh em có theo dõi lúc nãy anh em có định giá nếu mà cái này mà đầu server phải hơn chục chai nè nếu anh em xem server anh em sẽ biết tầm này thì rẻ rồi sau 3 tháng hơn thì những món miền bánh thì cái kiểu dân chơi của người miền bánh ờ, đánh miền bánh nó ít lại nè nên là ngọc bội này cũng dạng hàng độc á chưa có cái món nào như thế này luôn nè miền bánh chính luôn nè đó giá thì cái này chắc cũng từ 2 đến 3 triệu là đẹp luôn hợp lý luôn được giá có thể bán được bán với hơn giá một chút 2230 cái này sinh lượng lực bán được tầm 2 đến 5 kim 2 đến 5 kim khoảng tầm ờ, vài trăm nghìn hai ba trăm nghìn rồi ngọc bội này thì chắc là shop rồi ngọc bội này làm chậm 40 không dòng gì hết cũng gọi là tương đối một kim hai kim rồi đó rồi ngọc bội này cũng tầm hai kim là khả nghĩ một đến hai kim thôi không có nhiều anh em ơi mươi gọi là tầm được chứ không chưa đẹp lắm rồi một ngọc bội thông pháp 10 làm 140 Sinh lực lận 110 Đó cái này thì cũng được 5 à, đến 10 kim 5 đến 10 kim là khoảng tầm 300 à, nghìn cho đến 600 à, nghìn Đó nếu bán được giá Ở nhẫn chậm 140 sinh lực lực nhẫn này thì bèo lắm cũng được cũng tầm 5 đến 10 kim nè Khoảng tầm 300 đến 600 nghìn Đó à, nhẫn 1840 nhẫn này chắc cũng tầm được một kim cho đến hai kim là khoảng trăm nghìn cho đến trăm rưỡi về Nam đồng đó cái chân này là của anh Long đó còn dưới này này dưới này được à, nhận à, kháng à, độc 22 sinh lực lực những này chắc được một một kim cho đến hai kim này quay quái này thì cũng kháng họ 25 cũng tầm được rồi nhận 530 sinh lực một lực à, sinh lực à, có 33 530 à, được nhắn này em ơi được nhắn này gọi là siêu phẩm của cái cái cái, cái, cái anh anh này này sinh lực 147, thông pháp 12, nội lực 25 và làm 140 và phục hồi thể lực 9 điểm. Nhẫn này nó có tác dụng là ở trong ờ, đánh tăng trưởng môn em thì nó có tác dụng phục hồi thể lực nha em. Nên là những nhẫn này thì thực sự nó rất có giá trị ở những cái người mà chuyên đi bơ ca đánh ở tăng trưởng môn. Còn nhiều anh em comment là đánh liên đấu thì liên đấu không được nha em, liên đấu không được nha. Tăng trưởng môn thì được nha. Tăng trưởng môn thì cái dòng phục hồi thể lực có có tác dụng nha. Rồi này cái gì? Ai ai 30 này cũng cao lắm kim. Rồi. Ok rồi. Ok anh em vào là bắt uh, bộ 58 này thì thu được những vật phẩm như vậy anh em ơi rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải hơn 200 like ở video này và tiếp tục Khải sẽ ra tiếp tục bắt 59 bắt 50 bắt 59 60 cho anh em xem nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em ơi. Và chúc anh em ngày mới vui vẻ nha.